Xin mến chào quý vị và các bạn yêu kênh của mình. Dưới đây là phần cảnh mới nhất của bộ phim Hương vị tình thân phần 2. Trải qua gần 2 phần của phim, nhưng bộ phim Hương vị tình thân vẫn rất cuốn hút khán giả bởi dàn diễn viên xinh đẹp, lại diễn khá xuất sắc, đặc biệt là cặp đôi Phương Oanh và Mạnh Trường, nước mắt khán giả dành cho cặp đôi này không hề ít. Cái kết ở tập 49 phần 2 có thể thấy nhân vật Khánh Thi đang làm quá mọi chuyện lên. Mục đích đằng sau của cô có khi còn nham hiểm hơn, việc ôm hận thù ông sinh rồi giận lây sang chị dâu Nam là thái quá. Bao lâu nay cô chẳng ưa gì Nam rồi, giờ mượn cớ để bố mẹ đuổi Nam ra khỏi nhà. Là điều dễ hiểu thôi, diễn biến mới nhất ở tập 50 phần 2 của bộ phim đã phần nào nói lên điều đó. Từ khi biết ông sinh là bố đẻ của Nam, Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều, bà biết, mẹ nuôi của Nam, quen ngoắt 180 độ. Từ thân thiện, cởi mở với ông sinh, bà trở nên e dè, sợ hãi, lo lắng vì ông sinh là kẻ giết người. Bà e ngại rằng, con gái Nam sẽ bị đuổi ra khỏi gia đình nhà chồng, hạnh phúc bao lâu nay nó gây dựng. Giờ không thể để mất chỉ vì có bố là kẻ giết người, bà hiểu rõ, gia đình Hoàng Long là gia đình gia giáo, có trên, có dưới, không dễ gì họ có thể chấp nhận chuyện này, bà khuyên phương Nam nên giấu kín mọi chuyện, nhưng mọi thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của bà, khi mà Phương Nam đã nói hết sự thật với gia đình nhà chồng, bà cứ ngỡ Nam sẽ giấu vì hạnh phúc của mình, nhưng bà đã lầm Nam kiên quyết hơn bao giờ hết trong chuyện này. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ ủng hộ Nam làm như vậy, bởi lẽ bố đẻ thì vẫn luôn là bố đẻ. Sự thật không thể thay đổi. Những lời nói của bà Bích khiến ông sinh chạnh lòng, thấy tội lỗi với Nam vô cùng. Mặc dù vậy, ông luôn thấu hiểu và từ tận đáy lòng, ông chân thành cảm ơn sự nuôi dưỡng. Giáo dục của bà Bích và ông Tuấn, bà oán trách ông, bao nhiêu năm khổ sở sao anh không tìm nó. Giờ nó mới có một tí hạnh phúc, ông lại tìm và nhận nó làm gì? Bà lo sợ, Nam sẽ dứt tình mẹ con với bà, một phần nữa bà sợ để tuột một gia đình thông gia giàu có như gia đình Hoàng Long. Về phần Dũng và Diệp, vẫn lén lút hẹn hò, Dũng trách móc Diệp, tại sao lại đứng về phía chị gái. Trong khi chị gái Diệp là Nam không có quan hệ ruột thịt với Diệp, biết tin này Dung vui mừng vô cùng, vì kẻ thù của nhà anh không có quan hệ máu mủ gì với người anh đang theo đuổi say đắm. Vân Cảnh Dũng ôm Diệp, bảo vệ Diệp khi bị mẹ Bích đánh đập vì bị bắt giang. Là chắc chắn Dũng yêu Diệp là thật lòng, đoạn này, bà Bích có vẻ ngùi ngùi chuyện tình của Dũng và Diệp. Nhưng Dung lại ép Diệp phải lựa chọn một trong hai, hoặc là chọn gia đình Dũng, hoặc là chọn gia đình Nam. Về phần Hoàng Long Mạnh Trường, anh không giấu được nỗi nhớ Nam, mới có một ngày Nam vắng nhà. Anh đã dọn đến ở cùng Nam luôn, đúng là ông chồng quốc dân, có được tấm chồng như vậy. Sóng gió nào cũng không quật được nam, phải không các bạn? Vợ chồng, ông Khang cũng đến thăm con dâu cả cùng với Long. Lần đầu gặp gỡ ông sinh, hai người không khỏi nghẹn lòng. Nhìn ông sinh khắc khổ, không ai nỡ xét nét câu gì, bà Xuân nói, chuyện cũng chẳng thể giấu mãi được, chỉ là nó đến đường đột quá. Mong anh cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy cố gắng giữ sức khỏe, để làm chỗ dựa cho con bé Phương Nam. Không biết nói gì hơn, ông sinh chỉ biết cúi đầu, ngậm mười ngàn lần cảm ơn vợ chồng ông Khang, ông bà thật bao dung. Có được bố mẹ chồng như vậy là phúc ba đời của con bé Nam là tôi. Về phần bà dừng từ ngày Nam rời khỏi nhà, bà lo lắng đi tìm khắp nơi, cứ ngỡ Nam đã bị bắt cóc, khi gặp được Nam rồi, Cả nhà lại phải nói khéo là nam giờ đã lấy chồng tức là con gái quyền của bà nên phải về nhà chồng, lúc này, bà mới chịu thôi, không trách móc ai nữa, nhưng khổ thay, bà lại muốn ở cùng vợ chồng nam, đến đoạn này. Hắn là nhiều khán giả rất nhớ lòng cho nỗi khổ mất đi một người con gái của bà, để giờ đây bà cứ nhầm tưởng, cháu dâu Nam là con gái quyên của bà, cả nhà đang lo lắng chuyện bố đẻ của Nam lại thêm bà dần lú lẫn. Đúng là mệt mà, nhưng dù sao, sự có mặt của bà dần đôi khi lại rất hớm hỉnh, tạo nên những pha hài hước, giúp khán giả xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng. Mới đây, ở một bình luận trên trang cá nhân, Phương Quanh Thủ về Nam trong phim có chia sẻ, đã là diễn viên thì phải dám thử thách. Với vài nam, tôi xác định ngay từ đầu là sẽ mang tới sự đột phá, khác biệt, vượt qua ngưỡng an toàn của mình. Nếu cứ sợ mất hình ảnh, sợ xấu thì đã không có sự đột phá rồi, muốn đột phá thì phải đi ngược dòng. Tôi muốn đi ngược quy chuẩn về cái đẹp, và cô đã không làm khang giả thất vọng, sau tất cả. Cái động lại sâu nhất tổng lòng hàng dạ bơ ai giờ là một nam hiếu thảo, lương thiện, chân thành và giàu tình cảm. Trọng tình, trọng nghĩa giàu long vị tha, Hy vọng bộ phim sẽ mang lại cho khán giả những bài học ý nghĩa, sâu sắc về tình cảm con người. Nội dung review tập 50 phần 2 tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý bạn là quan tâm theo dõi. Các bạn hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ review tập tiếp theo nha. Xin mến chào quý vị và các bạn yêu kênh của mình. Dưới đây là phần cảnh mới nhất của bộ phim Hương vị tình thân phần 2. Trải qua gần 2 phần của phim,